rồi rồi rồi vâng. rồi xin mời anh em nhá Amin vâng, vâng, đây hôm nay là số 1 luôn đấy số 1 dạ. thật dạ. sự dạ, chị rất cảm ơn linh hôm nay là linh tổ chức anh chị em mình gặp nhau để chơi yeah, dạ, yeah, vui vẻ yeah, đúng không? Oh, yeah. Đúng không? Đúng đúng đúng đúng đúng. Khi đó, cũng khi lắm yeah. mình à, đúng không? Mình đi thì cũng buồn chán lắm nhưng mà có người tổ chức rồi á, thật sự mình đúng rồi, chuẩn tiền luôn. Dạ. Đó, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Quá vô luôn. Quá vô, quá vô. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay á, vợ chồng tụi mình sẽ tiếp tục đi cầm trại, câu cá và bắt uh, crayfish uh, Mua bắt crayfish á, thì chỉ còn uh, một tháng nữa thôi Đó, hơn một tháng nữa là hết hết mùa này Thì hôm nay chuyến đi này á, nó có một cái đặc biệt là lần này là mình mở ra một kỳ event là Camping with YNK Adventure lần thứ nhất Đó, là mình tổ chức cái này ra với mong muốn là uh, dẫn mọi người những ai có uh, cùng chung kỷ niệm đam mê đi cặp trại uh, và những người mà đang muốn tìm hiểu đi cặp trại thì đi cùng mình để cùng uh, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau đó thì uh, bây giờ uh, mình sẽ chuẩn bị đi ra cái địa điểm uh, meet up với mọi người uh, hôm nay thì sẽ uh, có vài người đi cùng mình và một số người thì tối nay sẽ lên sau và ngày mai sẽ có thêm một số người uh, đi lên nữa thì đợt này á là do mình à, thông báo uh, uh, hơi gấp là hơn một tuần thôi để đăng ký cho nên là danh sách đợt này thì cỡ khoảng uh, gần 30 người là đăng ký để để đi cắm trại với tụi mình đợt này đó thì uh, mong á, là chuyến đi này sẽ thành công và tương lai sẽ có nhiều uh, cái chuyến đi cái, những cái chuyến hành trình không những đi camping mà những chuyến đi chơi touring cùng với YNK Adventure thì uh, xin mời mọi người đón xem nha <laughs> hello anh Ừ. em à, tên Linh và em tên à, Ngọc ừ, dạ <laughs> hello <laughs> cũng không sao <laughs> bình thường thì à, gia đình mình đi một mình dạ vâng bình dạ bình thường hai đứa em đi một mình à nhưng mà tại nhiều người hỏi quá thì chắc mình nghĩ là nó, nó, nó vui dạ tổ chức một lần đi cho vui ừ. rồi bây giờ mình mời tới nơi cái chỗ để chuẩn bị vào chỗ cắm trại thì phải mở cái cổng này ra đó xong rồi thì khi xe chạy vào đấy á thì bắt đầu khóa cổng lại rồi mình đi tiếp nhá rồi mới khóa cổng lại rồi bây giờ lên đường đi tiếp đường ở cái chỗ này á thì đó như mình quay cho mọi người xem là nó cũng tê lắm tại cái đường là cứng đúng không tiếp nữa nhưng mà ở đây là không có một cái bãi thì chắc là vợ chị nhầm rồi cho mọi người coi này mình mới tới những cái chỗ mà để chuẩn bị đi qua cái chỗ cắm trại á là phải chạy qua bên cái chỗ đường kia đó mà bây giờ nước hình như người ta mới xả đập hay sao á mà nó ngập ngang cả cái đường đi luôn đó nước sông này dâng lên còn đường qua bên kia là thôi bỏ tay rồi đó nếu mà có four wheel drive là, là chắc là chạy qua được tại à, nhìn như vậy thôi chứ cũng để nổi nhưng mà do trong đoàn đi cắm trại là không có nhiều xe four wheel drive với có mấy xe sedan nữa cho nên là thôi phải dừng lại bây giờ là mình phải bắt buộc là kiểm địa điểm khác này chỗ nào để thích hợp cho mọi người cùng đi và bây giờ là phải kiểm gấp ấy. tại vì à, mọi người đang chuẩn bị trên đường là đi tới rồi mà mấy tuần trước mình tới đây là khô ráo mà bây giờ là tự nhiên là <laughs> nước dần lên kinh khủng luôn á bó tay rồi bây giờ coi CRV của mình đâu đi off-road nhá <laughs> kiếm được cái chỗ này quá đỉnh luôn mọi người đi trước đấy ừ. quay cho mọi người xem cái cảnh uh, xe CRV của mình <laughs> bà chạy bà trẻ đi off road lúc này là em mình đi ra cái ngã ba do bên kia là lúc này bị ngập nước cho nên là không cắm trại được cho nên phải quay lại vừa ra ngã ba có hai chiếc xe cùng đi cắm trại cùng đang tính rè rè rè rè ờ, rè phải nhưng mà do mình được ưu tiên cho nên là phải nhường mình đi trước <laughs> là mình đi trước đầu xe người ta sau người vô tới nơi cái chỗ này là giống như cái đường cụt á sau cái mà mình dừng ở trên kia vâng <laughs> người ta bảo rồi tôi sống <laughs> mà phải nhường cái chỗ này cho mình tây người ta còn lịch sử chắc tẻ á thì lịch sử vẫn nhường luôn cái chỗ này cho mình và tụi mình còn cái chỗ này tối nay cầm trai đây mình quay cho mọi người xem sơ sớ nhá à chỗ mình cắm trại là tối nay là quỷ bao lá nhá <laughs> ghế này có ai dám ngồi không để ngồi thư giãn <laughs> nhìn ra bờ sông <laughs> bỏ tay tiền đúng là mấy người đi cắm trại đây người ta mang mấy cái này tới vật đây đúng là bỏ tay luôn á thua thôi để bây giờ mình tranh thủ mình đi à, setup leo trại xong rồi con đi cắt cùi nữa để à, chơi sắp tối rồi chút nữa mọi người lên là có cùi đột là ấm à, cho mọi người xem toàn cảnh cái chỗ này ấy là là tối nay là cắm trại 30 người là vô tư luôn đó tương lai 50 người mà người muốn follow mình là nhớ để comment nhá đây mình quay lại cho mọi người xem lúc chưa mình cắt củi được ờ, một đống này nè đó là để tối nay là đột lửa thoải mái luôn quá đà luôn á mà cắt để để cắt được một cái đống này là chỉ mất một cái vạch pính thôi nó quá hợp lý luôn đây cho mọi người xem này mà củi hôm nay mình cắt rất là to nhá đây coi cái khúc này hơn một găng tay yeah. đỉnh chết chứ mà nó cắt nó chớt đây Rồi, để bây giờ mình sẽ đột lửa cho mọi người à, ngồi chơi Rồi, lửa lên rồi Một chút nữa là chảy to là, là ấm, bao ấm Đó. Giờ cho mấy cái khúc ờ, vừa vừa vào ha lúc này là những cái uh, thành viên mà đăng ký uh, tới à, tối hôm nay á là đã tới đông đủ và mọi người đã uh, ăn uống xong xuôi và bây giờ đi ra lò lửa ngồi để chuẩn bị uh, hát uh, karaoke giao lưu gặp mặt uh, những anh chị em lần đầu đi cắm trại cùng uh, YNK Adventure chưa gì mà đã đầu độc admin này không được anh ơi quên mất chưa quay lại đi lại đi lại đi lại đi lại, đi, lại ok quay lại điêu à? à? quá từ từ nhá từ từ nhá từ từ béo à? quá bây giờ béo quá bên này là cũng bên này là cũng vlog à vậy hả từ từ vlog đầu tay vlog đổ tay một hai ba yo hai ba yo hai ba yo, rồi chúc mừng anh em nhá ừ hôm nay vô à, một tổ chức buổi vui quá đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu chân anh mất thang tiếng em mơ khát cho nước mắt tràn biết em giờ chân trời kia mờ sông màn sương chờ đợi em sẽ quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác ngập đầy tuyết rơi giá lạnh tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chưa lối đi đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mình nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mơ hồ và cho cơn bỗng kinh yên lành khi bóng đêm về dù là cơn mơ băng giá dù đợi chờ lại చూపించినామా đúng đúng đúng đúng đúng mình đi thì cũng buồn chán lắm nhưng mà có người tổ chức rồi á thật sự mình đúng rồi trật tiền luôn dạ. đó cảm ơn em dạ đúng rồi chị quá vui luôn quá vui quá vui đây cũng là lần đầu tiên mà em ờ, tổ chức chuyến đi này cho mọi người tại vì um, bình thường thì chỉ có vợ trong em đi hoặc là mấy đứa em này ờ, theo em I love you bro. Dạ. Yo. Yeah. Dạ. Oh, deadly tại vì à, à, em thấy nhiều người cũng muốn đi về với chồng người em cho nên là dạ. thôi bọn em thử mở một cái chuyến đi đầu tiên để để cả mọi người đi cùng để xem uh, cảm giác mọi người như thế nào rốt rượu đi em dạ vâng em nói là khoảng tám chục dạ, vâng, dạ vâng. đấy thì đấy là có nghĩa là mọi người cùng tin tưởng em mọi người cùng tin tưởng em dạ để vâng. đi cùng em hôm nay là cái chuyến đi này là uh, ngày mai nữa là tổng công là cỡ khoảng 30 người cùng cùng theo em đi cảm trại thì em cảm thấy rất là rất là cảm động rất là rất là vui chỉ là xả stress giống như làm cả tuần rồi em biết đúng không làm cả tuần rồi thật sự mà em biết là mỗi ngày chị làm là 6 giờ sáng chứ 10 giờ rưỡi đêm chị mới về cho nên á làm răng rất là nhiều thành ra bây giờ á được xả stress được là xả luôn xả ai đúng không anh chị ơi Rồi, rồi, rồi, rồi. Rồi, xin mời anh em nhá. Amin đây. Hôm nay là số 1 luôn đấy. Số 1. Xin chào mọi người, thì đây là buổi sáng mà tụi mình thức dậy ở cái khu camping mà hôm qua mình dẫn mọi người tới đây chơi Đó, thì bây giờ mình sẽ quay à, toàn cảnh lại cho mọi người xem nhá Tại hôm qua cắt củi xong trời tối quá, về setup mọi thứ cho nên là hôm qua cho mọi người được Đó Đây Thì à, hôm qua là cỡ khoảng 18 người ha Cỡ khoảng 18 người, đó Đây, mình mới vừa dậy luôn, sáng nay dậy là có ông em Đột cho cái lò lửa báo đả luôn Ấm rồi bây giờ quay sơ sơ cái khu mình cắm trại nhá. Chút nữa là sẽ có thêm ờ, người tới nữa. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setup hè. À? Đêm qua là 7 setup. Đây một lều này. Bên này lều của mình này. Đấy sẽ đắp của tụi mình đó thấy cơ của tụi mình chưa đó, mọi người nhớ like và share pay và youtube channel cho mình rồi nhá này, qua NK Adventure nhá rồi đây đây là xe của mẹ anh chị này đó thì uh, trên kia thì trên kia có cái rooftop tent rồi còn đây hai cái lều đó, đây xe tập của một gia đình bên kia nữa bị đông vui qua trời luôn tối hôm qua có à, hai gia đình là đi um, à, tới cái location mình chỉ á mà đi uh, Google Maps là chỉ uh, cái đường đối diện là đi khó hơn bên này nhiều xong cái máy quá có một nhà thì thoát ra được còn một nhà thì bị bị bị bị mắc lây <laughs> có một nhà bị mắc lây bơ um, có một nhà bị mắc lây bơi xong à, thoát ra được hên qua trời luôn chứ không lắng biển sao cửu hồ luôn á đó. đó là đây coi như là lần đầu tiên mình à, dẫn mọi người um, đi chơi uh, cùng với anh YNK Adventure là vừa có mang theo chó này này gạt chưa <laughs> mấy em protein đó. À, em nhỏ nhỏ bên kia của mình uh, em này là giống như bạch dế sao ấy <laughs> đâu kia còn một em nữa đó vui quá trời luôn cái chỗ này mình cầm thì thoải mái chút nữa um, có thêm à, vài gia đình tới nữa là quá rộng rãi luôn hey peace mình là quay nguyên cái khu này lại lần này đó chưa tối hôm qua hát karaoke vui quá trời sáng nay bị khám giọng luôn <laughs> Good morning Đây là anh em ở khu trên này. View ở đây thì quá đỉnh luôn. mà nghe thấy người ta thả lưới ở giữa dòng không có thuyền thả đỡ lắm hôm nay tụi mình đi thì giống như kiểu người ta xả đập hay sao ấy nước nó dâng cao cho nên là chắc là hết câu cáo rồi <laughs> tại cái bài bên kia mình tình dần mọi người đi á thì nó có bài cát á nó thấp xuống dưới này á dễ câu cá lắm bên này thì hơi cao Đồ ăn trưa Xiêm nướng hả? Đây xe xe của anh em mình đang bị cái gì đấy? hết hết hết binh à? đấy, xe mới nhưng mà binh hết là nó vẫn cứ hết nhá. ừ. Đây là Này. amateur và đặt là Các tình huống sẽ xảy ra khi đi <laughs> May mà không phải là solo camping nhé. <laughs> Ở cái này solo là mệt đấy nhá. Solo là mệt luôn đấy. <laughs> phát lên luôn mày cái này cho động cơ tám máy mà ừ. rồi đây được rồi đó không cần phải kêu tít tít gì đúng không ừ. rồi bây giờ đê thử này đê dứt khoát luôn này oh. đấy do đen đúng oh <laughs> phải giữ luôn <laughs> đấy thì à, để ờ, nổ cho mọi người rồi đó đó đi cầm chai phải có cái bình này này là cứu hộ là chắc ăn trên xe nên có trên xe là nên có kể cả xe mới à. đây món ăn chiều đây món di chiến tôm uh, tôm nướng muối ớt bà chị bà chết luôn dạ tôm uh, tầm bia nướng muối ớt tây ninh dạ. ờ, đó <laughs> đó có chị gái review này dạ, mẫu chấm này nữa chút rồi dạ. muối ớt muối, muối ờ, tây ninh nữa dạ mười mười mười ở ờ, tây ninh là chết <laughs> anh sơn đó anh sơn còn rồi đó <laughs> tại chiêu ơi <laughs> kìa cho cho chị coi review kìa Hôm nay được à, tham quan xe của anh Mark là setup là quá đẹp luôn. Đấy. Lều này là cái lều mà tụi mình sẽ à, tính sắm giờ tương lai này. đi kém ạ là có thêm anh mát nữa anh uh, phú cắt cổ nữa cắt chân là tình luôn được dạ mời tinh mời sai hôm qua luôn á dạ dạ hả đây cho con điện cắt thử cái cưa mới của mình nhá dạ ากเช้าเย็นกับอยากเช้างดงดลิ้มอ่ะ gì cắt rồi giờ bây giờ cho cho chuyện bà sáng tiếp nhá <laughs> đây rồi cặp vừa quá học đó anh anh mát cắt thử không <laughs> anh mát cắt thử ngay Dạ Peso Để cho anh mang cá thử này Tùm dung Dạ cái này em ờ, mới Em mới mua là 700 mà không hợp lý Dạ mày không á Dạ mình mình ờ, mà cục chỉ á này thì thì ờ, dạ chỉ á thì chắc cỡ khoảng mười cái sáu ấy dạ từ hoàng năm thứ bảy gần kỳ đó dạ, dạ em trèo không em trèo không nổi nữa cắt <laughs> kỹ nhả cắt thử đi dạ, không kỹ ý là giờ kêu cắt thử nhưng mà kêu cắt thiệt à, có bao tay là dạ, bao tay ở <laughs> <laughs> này đã rồi ở nhà ở nhà xài máy cái, kia này á, nhớ cưa đừng quá hết sảy đụng xuống dưới dạ, đất dạ đúng rồi dạ nó bành lên á dạ dạ đúng rồi quá ngon ừ. em nghĩ đủ rồi dư luôn dư bên còn như cục á hả pin này cắt từ hôm qua thì giờ còn một vạch cái này là của linh mà còn cái mà khi thà đâu đó cái, <laughs> cái mà khi giảm mấy cái mới phải không cái này là dạ, cái cũng mới luôn em mới đổi mới sai lần đầu luôn á dạ em có đi walk sẵn đúng rồi dạ nhưng mà tại vì biết sao anh diễn biết sao em có lượng lự hoài tại đồ nghề của em mà khi thà không mà thì nó có battery này nọ gì sẵn gì đúng rồi nhiều nữa thì phải tốn thêm battery nữa nhưng mà thường nó sẽ là đi đi cái combo luôn dạ bắt chát Đây, củi này đột là bao la Đột thế nào uh, hãy củi mới được đi về ai <laughs> Chết <laughs> Đây, bữa tối của mọi người này Bên này mình có món gì em? Xúc xích với ờ, gà nướng hả? Bên này chị gái có món gì đấy? Đó bên này còn món su su sa thịt bò ba chết ba <laughs> chết nướng nè chết rồi <laughs> đồ biển sao cũng qua à. mực tôm với chả lợn không khóc không gì dạ. đây đây là bữa tối của tụi mình này đó bây giờ đêm thứ hai rồi hôm nay ăn tối xong là ngày mai về đây thì hôm nay á có bò xào su su này đó, với mình nấu bên này là có um, canh, chua canh chua cá đây có con cá này chiên mới câu được ngoài chợ bà, bà, bà chạy bò chẹt luôn á rồi xin mời cả nhà nhá chào mọi người xem này một anh trong team của mình à, mới tăng cho một đĩa gọi vịt hả ừ, gọi vịt trời ơi nhìn nó hấp dẫn không mà con này đi trong rừng mà bay biển là đúng là bà chạy bà chết luôn đó rồi xin mời mọi người nha đây là đĩa gọi vịt từ anh à, Mark Trần <laughs> xin cảm ơn đây hôm nay là mấy anh em đi cắm trại xong rồi đốt thêm một cái lò lửa nữa tối nay tối thứ hai và hát karaoke ở, ở chỗ cắm trại là Nguyễn Anh hát hay quá chừng luôn Như ca sĩ luôn đó mọi người à, Bà vui Every little thing you say But there is something lần đầu tiên được tổ chức là quá thành công rồi mọi người ạ vì anh chị em ai cũng vui vẻ hết đấy mọi người có thể thấy qua video mọi người cùng à, hòa đồng hát karaoke ăn uống với nhau rất là vui luôn trong tương lai thì mình sẽ à, cố gắng tổ chức thêm nhiều kỳ à, lần đi chơi như thế này cho mọi người cùng gắn kết với nhau hơn Xin chào mọi người. Thì à, sáng nay là cái buổi sáng cuối cùng à, tụi mình à, đi cắm trại. Thì bây giờ à, chuẩn bị dọn dẹp để patrol đi về. Đợt này đi với mọi người là cái chuyến đi camping with của NK Adventure lần đầu tiên. Thì à, rất là vui luôn, thời tiết cũng đẹp. Chỉ có là đêm quá là lúc mọi người đi ngủ tầm cỡ à, 12 giờ đêm là bắt đầu mưa. Nhưng mà không sao cả. Rồi, bây giờ mình sẽ à, chuẩn bị pack đồ để mà lên đường đi về nhá. mình đang à, trên đường cao tốc uh, trên đường đi về nhà và kết thúc cái chuyến đi là camping with YNK Adventure First lần đầu tiên được tổ chức và uh, chuyến đi này mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình luôn có nhiều lời uh, động viên rất là tích cực để uh, tạo cho mình và vợ mình thêm cái động lực để mà tương lai sẽ có những cái cuộc hành trình những cái cuộc camping touring đi chơi cùng với YNK Adventure uh, sẽ được diễn ra đó mình uh, tương lai mình sẽ lên lịch mình sẽ cố gắng sắp xếp uh, để có được những cái chuyến đi uh, tốt hơn chất lượng hơn thì uh, chuyến đi này á, kết thúc với mình là rất là tốt đẹp luôn và uh, trong cái chuyến đi này nếu mà có cái điều gì uh, mình và vợ mình YNK uh, chưa được chu toàn thì mong anh chị em thì uh, bỏ qua và mong rằng những nghị chuyển tới thì nó sẽ được tốt hơn và nó thuận lợi hơn đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chuyến đi này của tụi mình chuyến đi camping with YNK Adventure the first thì uh, xin hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo nếu mọi người xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ like share và comment ủng hộ cho cái uh, Facebook của mình và cái channel YouTube của mình nhá uh, Facebook của mình thì mọi người có thể search là YNK Adventure thì nó có thể hiện ra còn cái YouTube channel của mình mọi người cũng có thể đánh lên là YNK Adventure đó xin cảm ơn mọi người rất nhiều hẹn gặp mọi người vào những cái hành trình tiếp theo tạm biệt mọi người